chương chúng con uh, xin trân trọng giới thiệu uh, đức cha Vinh Sơn ờ, chủ chăn giáo phận Hải Phòng vì tình thương mục tử người đã trở về cha trang cùng với ờ, cha thư ký tòa giám mục Hải Phòng kinh của hồi xưa à, còn tức là kinh kinh của cái kinh tu hồi luôn đó à dạ còn người ta kinh là của con hết à con là dầu dầu chỉ mà nhà con là tu như vậy bà cụ thì lấy người con à, thì, bây giờ còn mấy bây giờ là còn mấy một chín luôn thay rồi Muy bien.

cái là cái thời gian mà anh chị em chăm sóc cho bà cụ thì cũng đã đủ để báo hiếu rồi ha để nói lên cái lòng yêu thương báo hiếu và bây giờ thì Chúa đón bà cố về với Chúa mình tiếp tục cầu nguyện cho bà cố ha rồi anh chị em ở lại yêu thương nâng đỡ nhau thì bà cố về với Chúa bà cố rất là vui và đồng thời cầu nguyện cho chị vẫn còn nằm trên giường thì tiếp tục kiên trì trong tình yêu Chúa và dâng tất cả đi xin tinh thân xác của mình để hiệp thông với cái cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu để thắng hóa cái bản thân mình và cầu nguyện cho con cháu trong nhà nhé. Chúa xin thần thật chia buồn với tất cả mọi người trong gia đình mà bởi vì chúng ta là người công giáo chúng ta có niềm tin vào sự sống lại cho nên chúng ta biết cái chết nó chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp và rồi đến phần chúng ta cũng sẽ đi về với Chúa và chúng ta sẽ gặp lại bà cụ ở trong nước thiên đàng một lần nữa xin tạ tập chia buồn với tất cả mọi người của gia đình nhà Hiếu ờ, xin được ờ, cảm ơn Đức cha Vinh Sơn, giám mục giáo phận Hải Phòng và cha Du Xe thư ký tòa giám mục Hải Phòng Dạ. Dạ. bị ờ, khớp toàn thân mấy chục dạ, năm nhưng mà trước vẫn còn đi làm đi phục vụ nhà chúa được vẫn đi ờ, dạy kinh dạy sách rồi đi mấy căn cha hai ngày xưa là cứ đi xe đạp chị chị có bà con với với cha cô uy không dạ con Hèn gì giống mặt cháu Uy hả? Thấy giống mặt cháu Uy hả? Con cháu Uy hả? À vậy đó Hèn gì ngày mai là cháu Uy chân lễ vâng. hả? Vâng. đáng lẽ là cho tổng vâng. À, vâng. À, nhưng mai có cho uy vâng. đức cha ừ, về nhận địa phận chúng con đến đây là 9 tháng nữa đấy 9 tháng à. con nhớ là hôm nay là cuối tháng 3 đúng rồi sao chị nhớ giỏi á ngày 31 à. ừ, tháng 3 đúng rồi đúng cho, cho chị nhớ thì không mình lắm chị nhớ vâng, tốt lắm cha vâng, dạ, dạ, về hôm qua mình thì phải là 31 thì mình đau tôi về tháng 9 tôi về tháng 9 à, chiều 30 tôi tuyên sư đức tin vâng À, ba cha là 31 Nhật Hòa cha là Minh Sơn Nguyễn Văn Bản Nguyễn Bản mà người ta cứ gọi tôi là Bản Đen vâng. à, cha là chuyện là Văn Minh Thuật hồi xưa tôi gốc cái phận Quy Nhơn vâng. tôi là là linh mục của giáo phận Quy Nhơn dạ năm nay cha xin phép con hỏi tôi 66 rồi 66 tuổi 66 rồi, già lắm rồi Không, ờ. không, không già cha Con mắt con đơ mơ lắm, con không nhìn thấy cha <laughs> Thấy cha Như chị thì năm nay chị bao nhiêu? Dạ con 79 Vậy như vậy chị chắc lớp chị Liên không? Vâng ạ Cô lớp chị Liên Lớp yeah. chị Liên đấy Dạ dạ vậy tốt lắm yeah. Dạ. Em chúc à, chị, chị Liên dạ. hôm nay cũng về yeah. Ờ, thì ngày mai là các chị phải về hết mà ừ, à, à, có là chị liên đến rồi hả à, có chị liên với mấy chị nữa yeah, cái tình chị em ở trong khu hội mà à. rồi đức cho khỏe nhỉ à. chị con chúng đức cha này con sung sướng à, tôi thấy chị bà yên tâm là con sung sướng hơn được đến chúa biết thăm như này cha cố gắng tại vì cái tôi về đây tôi gặp các chị trong khu hội nhiều lần nhưng mà tôi chưa bao giờ gặp chị bởi vì không có đi đâu được. chị không có đi được còn hai năm nay là không nấu được cơm không đi lại này gọi là trong nhà rồi bây giờ ai lo ai lo cho chị dạ anh chị em ở trong à, chị em trong nhà lo hả bạn chị em con giúp ừ. cả hai mẹ con à tôi cảm ơn gia đình nhé cảm ơn gia đình đã lo lắng cho chị trách nhiệm dạ. chúng con vì thì chị lúc mà còn trẻ thì chị phục vụ cho giáo hội vâng. à, mà bây giờ chị lớn rồi chị đau bệnh mà giáo hội không có lo được cho chị thì các chị cố gắng nhé vâng. tôi thì ờ, trong chương trình tôi sẽ làm một cái nhà hưu à, để cho các chị ở trong tuổi lớn tuổi đó về ở đó có người chăm sóc nhưng bây giờ tôi mới về mà chị đã nằm hai năm rồi <laughs> thì tôi chưa có thực thi được thì từ từ chị cầu nguyện nhé chị dâng những hy sinh cầu nguyện để cho cái cái ước mơ của tôi lo cho các chị nó được tốt đẹp xin cho chúc lành nhé rồi chị can đảm lên xin cho chúc lành cho chị nhé à, chúc mừng giáng sinh chị nhé rồi xin chào chị nhé à, chụp cho mình một cái hình với chị đi thì sao à. ừ, tức cho về tới đây à, cầu nguyện cho mẹ con rồi để thăm con này con nghĩ cái người trong mơ đúng rồi tại có mẹ tôi mới tới chứ không có mẹ tôi đâu có biết gì đâu tôi tới vâng con nghĩ là trong mơ chứ không mẹ tôi mẹ thoát được đức cha mẹ đến đây <laughs> thế con nghĩ như là trong mơ con cảm ơn đức cha rất nhiều chưa muốn là được là tôi thấy chị làm hai năm mà cái nét mặt chị rất là tươi hả chị chấp nhận hết mà là tốt lắm á hả cái tinh thần dân quý của chị rất là tốt cảm ơn chị nhé dạ. rồi chào chị bây giờ tôi đi làm lễ ở liêm khê nhé vâng. rồi nhé vâng. giờ cảm ơn chị nhé vâng. mẹ đẻ có con là người buôn với kim châu đây ạ dạ. à, còn chưa bác thiết con là làm cái hội đồng giáo sư à, à rồi chị kim châu dạ. mẹ con ờ, mới mất hai năm chị con là con gái cha là cha bài chị là bài chị và bà thảo còn bố còn như cuột là bố con ờ, chết hơn 19 năm còn mẹ con là nguyễn thị à, thảo tôi còn với cha ờ, nhé vâng, vâng, con là tuổi nhưng mà cha nói hai năm là chào các bạn nhé cảm ơn các chị xin các chị tiếp tục lo cho đó nhé à, cố gắng nhé cố gắng cảm ơn các chị hết nhé cảm ơn các chị nhé nấu ăn là gì Dạ, con là bạn của thầy Hân. À, bạn thầy Hân, bây giờ anh Hân đấy. Còn bây giờ con là Nam An. À, Nam An ha. Rồi, chị Út Nam nhé. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người nhé. Rồi, cảm ơn anh nhé. Rồi, anh em tiếp tục lo cho chị nhé. Cảm ơn anh chị em nhiều. Giờ đi về. Cảm ơn cha. Tôi bây giờ tôi phải đi làm lễ tiếp theo rồi lấy quả ơn hèn gì đấy chứ đấy trực tuyến phải không có trực tuyến không à, <laughs> có ông này dưỡng lo về ruộng hết đây là người kèm của Liễu Vinh hả rồi cảm ơn tất cả mọi người nhé lo cho bà cố tốt lành nhé cảm ơn mọi người nhé cảm ơn hết chào mừng nhé Ông cũng là người Lưỡng Vinh hay ở đâu? À, dạ. À, dạ. Chúng tôi của gia đình là nhà Hiếu ờ, xin được ờ, cảm ơn Đức cha Vinh Sơn, giám mục và ờ, giáo phận và cha Du Xe, thư ký tòa giám mục. Thì kính thưa mục tử, Đức cha và cha thư ký đã trở về chịu buồn với gia đình cụ cố và chia sẻ nỗi đau thương mất mát nghĩa cử này của đức cha và cha thư ký gia đình nhà hiếu xin à, ghi nhớ và tri ân xin lỗi cho tôi hỏi câu bà con đến viếng là thắp nhang ở đây hay vào trong kia dạ, chứ có vào trong kia không dạ, ủa vậy tôi tôi phạm lỗi à <laughs> tôi phạm lỗi à? cách đứng nè cách đứng là vào đứng à, à, vâng, à, là vào à dạ à, à à, à, à tôi không có vâng, sai đúng vâng. không vâng. <laughs> rồi cảm ơn mọi người nhé bánh vào xong lấy để vậy tái đúng phép một lần nữa gia đình nhà hiếu xin đồng cảm tạ đức cha và cha thư ký tòa giám mục Thank you. À, à,